Nhân sinh cuộc đời. Câu chuyện. Ba người khách du lịch. Ba người khách du lịch sáng sớm ra khỏi cửa thì một người đem theo ô, một người đem theo cây gậy chống còn một người chẳng mang theo gì cả. Tối về người cầm ô vẫn ướt như chuột lột, người cầm gậy thì ngã trầy trật cả người, còn người thứ ba thì bình an vô sự. Hai người trước rất buồn chán liền hỏi người thứ ba, tại sao anh chẳng bị làm sao cả? Người khách du lịch thứ ba này im lặng và hỏi người cầm ô, tại sao anh bị ướt mà không bị ngã đâu? Người cầm ô nói, khi mưa xuống vì tôi có ô nên tôi đã dũng cảm đi dưới mưa, nhưng chẳng hiểu tại sao lại ướt. Khi tôi đi qua một rãnh nước vì không có gậy chống nên tôi đi rất cẩn thận, chỉ đi những chỗ bằng phẳng nên không bị ngã đâu. Sau đó anh lại hỏi người cầm gậy chống, tại sao anh không bị ướt mà lại bị ngã đâu? Người cầm gậy nói, khi mưa xuống tôi không mang theo ô nên tôi đã tìm những chỗ có thể trú mưa được nên không bị ướt. Nhưng khi đi trên con đường gặp gần tôi luôn cầm gậy chống, nhưng chẳng hiểu tại sao tôi lại bị ngã đâu. Người khách du lịch này nghe xong cười nói, đây chính là nguyên nhân tại sao anh cầm ô mà vẫn bị ướt, anh cầm gậy mà vẫn bị ngã đau, còn tôi chẳng cầm gì mà vẫn bình yên vô sự. Khi mưa xuống thì tôi trú mưa, khi đường xấu thì tôi đi cẩn thận, do đó không bị ướt cũng không bị ngã. Sai lầm của các anh là chỉ dựa vào ưu thế của mình, cho rằng ưu thế sẽ giảm bớt những khó khăn, gian khổ. Triết lý nhân sinh, nhiều khi chúng ta gục ngã bởi ưu thế của mình chứ không phải khuyết điểm của mình vì khuyết điểm thường xuyên nhắc nhở chúng ta còn ưu thế thường làm cho chúng ta quên đi tất cả. Câu chuyện Hãy khắc phục mọi khó khăn. Nếu có ai nói với chúng ta rằng, một chàng trai trẻ bị hỏng trung khu thần kinh, cơ thịt bị suy thoái nặng nề, mất đi khả năng hành động, tay không thể viết được, nói thì ngọng, cả đời phải sống trên chiếc xe lăn, nhưng nhờ vào chiếc giá sách, một tấm bảng đen và người bạn học giúp đỡ thì cuối cùng đã trở thành nhà thiên văn học đại tài về nghiên cứu lý luận lỗ hổng đen bị nổ nhưng phân tích lỗ hổng đen đã khiến cho giới thiên văn học chấn động và chắc bản thân bạn cũng thấy ngạc nhiên về điều đó. Đây là một sự không thể nghi ngờ và anh đã giành được học bổng của An Sang năm 1980. Anh ấy chính là Stephen Hawking, là người Anh. Năm ấy anh ấy 35 tuổi. Thú vị là, anh là một nhà thiên văn học nhưng anh chưa bao giờ sử dụng kính viễn vọng, nhưng anh ấy có thể nói cho chúng ta biết rất nhiều bí mật liên quan sự chuyển động của các thiên thể. Hàng ngày anh được đẩy đến trường đại học và vùi đầu vào công tác nghiên cứu. Biện pháp nghiên cứu của anh để có được thành công vang dội ấy cũng phải nói đến tâm nguyện được sống và sự dày vò của bệnh tật. Chính những điều đó là nguồn động lực đã đốt cháy mơ ước của anh để anh có những sự quan sát đặc biệt và tài năng đặc biệt. Anh cũng chỉ là một trong rất nhiều người tàn tật nhưng lại thành công. Họ đều là những người thông minh. Họ hiểu rằng chỉ cần tinh hoa của con người là đầu óc có tư duy vẫn còn làm việc hăng say thì sẽ có nguồn hy vọng và tiềm lực sáng tạo không hạn chế, như vậy sẽ không tồn tại những khó khăn không thể khắc phục nổi bi quan hoặc lạc quan, kiên cường hoặc nhu nhược, tiến lên hoặc rút lui đều dựa vào tự lập, tự lập đã khiến cho những người tàn tật không mất đi trí tuệ sinh tồn và bỏ mặt mình. Do vậy họ đã thành công. Hawking đã đạt giải thưởng danh dự nhất của nghiên cứu vật lý lý luận được khoa học thế giới công nhận. Những người lành lặn, làm việc trong môi trường nghiên cứu lý luận vật lý có đầy đủ thiết bị tiên tiến liệu có mấy người giành được vinh dự này. Triết lý nhân sinh, với người thành công thực sự, cho dù điều kiện sinh tồn của họ thế nào thì đều không tự hủy diệt những trí tuệ tiềm tàng trong mình, không xem thường mức độ cao nhất của cuộc sống con người mà họ có thể đạt được. Họ sẽ tìm mọi cách để khắc phục khó khăn, phát huy tài năng tốt nhất của mình, che giấu khuyết điểm và vững chãi, kiên quyết tiến lên về mục tiêu cao nhất của cuộc đời. Câu chuyện Không đánh mất niềm hy vọng thì sẽ làm được tất cả. Khi Joans còn là nông dân thì anh rất mạnh khỏe, làm việc rất chăm chỉ, kinh doanh nông trại ở bang Wisconsin nhưng hình như anh không thể khiến cho nông trại của mình sản xuất ra nhiều sản phẩm so với nhu cầu của gia đình anh. Anh sống cuộc sống như vậy trong mấy năm đến khi xảy ra một chuyện. Jones biệt liệt toàn thân, phải nằm bất động trên giường, mất đi khả năng sống. Họ hàng, làng xóm đều nghĩ rằng anh sẽ mãi trở thành một người bệnh mất hết hy vọng, mất hết hạnh phúc. Anh không thể có bất cứ hành vi nào khác. Nhưng anh cũng có hành động đấy chứ. Hành động của anh đã đem đến cho anh hạnh phúc, hạnh phúc này đến cùng với thành công trong sự nghiệp của anh anh đã sử dụng biện pháp gì để tạo ra sự kỳ lạ này? Đúng là anh đã biệt liệt toàn thân nhưng anh vẫn có thể suy nghĩ. Thực sự là anh ấy có suy nghĩ, có lên kế hoạch. Một hôm, trong lúc anh đang cố gắng suy nghĩ lên kế hoạch thì anh đã đi đến một quyết định cho chính bản thân mình. Anh muốn biến suy nghĩ sáng tạo của mình trở thành hiện thực từ chính bản thân mình. Anh muốn mình trở thành người có ích, anh phải nuôi cả gia đình mình chứ không thể trở thành gánh nặng cho gia đình. Anh đã kể kế hoạch của mình cho cả gia đình nghe, tôi không thể lao động bằng đôi tay của mình nữa rồi. Anh nói, vì vậy tôi quyết định lao động bằng trí tuệ của mình. Nếu mọi người đồng ý thì mỗi người đều có thể là đôi tay, đôi chân và cơ thể của tôi. Như vậy thì chúng ta sẽ trồng được ngô trên từng mẫu nông trại của chúng ta. Sau đó chúng ta sẽ nuôi lợn. Thức ăn nuôi lợn chính là ngô mà chúng ta thu hoạch trên nông trại của mình. Khi nuôi lợn được vài tháng thì chúng ta sẽ giết khi thịt còn non và làm thành lạp sườn. Đóng gói lạp sườn rồi đặt tên hiệu và bán đi. Chúng ta sẽ bán lạp sườn trong mọi cửa hàng trên toàn quốc. Anh cười khẽ, rồi nói tiếp, lạp sườn của chúng ta sẽ bán chạy như tôm tươi. Đúng là sau này loại lạp sườn này bán chạy như tôm tươi. Vài năm sau thì loại lạp sườn có tên lạp sườn Joans đã trở thành món ăn hàng ngày của mỗi gia đình và trở thành một món ăn rất hợp khẩu vị của mọi người. Triết lý nhân sinh, mọi người thường nói rằng tâm có thừa nhưng sức không thừa để hình dung việc mình đã rất cố gắng nhưng vẫn phải bỏ cuộc. Thực ra trên thế giới này chẳng có việc gì khó chỉ sợ lòng không bền, đào núi và lấp biển quyết chí ác làm nên chỉ cần bạn tích cực suy nghĩ thì sẽ chiến thắng được mọi khó khăn gian khổ câu chuyện bệnh trong tâm còn nguy hiểm hơn những căn bệnh sinh lý khác aster là giám đốc tiêu thụ máy tính trẻ tuổi anh có một gia đình đầm ấm và một việc làm có thu nhập cao trước mắt anh là con đường trải dài tràn ngập ánh sáng nhưng ý chí anh luôn luôn xa sút anh luôn cho rằng trên cơ thể mình có bộ phận nào đó bị đau ốm và sắp sửa chết thậm chí anh còn mua sẵn đất trong nghĩa trang cho mình và đã chuẩn bị xong xuôi cho tang lễ. Thực tế thì anh ấy chỉ cảm thấy mình thở hơi gấp, tim đập hơi nhanh, cổ họng bị đau. Bác sĩ đã khuyên anh cần phải ở nhà nghỉ ngơi, tĩnh dưỡng, tạm thời không nên làm việc cực lực như vậy. Anh ở nhà nghỉ ngơi một thời gian. Nhưng vì quá sợ hãi nên tâm lý anh luôn lo lắng. Anh thở càng gấp hơn, tim đập càng mạnh hơn và cổ họng càng đau hơn. Khi ấy bác sĩ lại khuyên anh đi nghỉ ở biển. Biển có không khí, phong cảnh khiến cho con người khỏe mạnh hơn. Nhưng tất cả những điều ấy đều không ngăn cản được nỗi sợ hãi trong lòng anh. Một tuần sau anh về nhà sau chuyến nghỉ mát và anh thấy thần chết đang đến gần mình hơn. Vợ anh thấy anh như vậy thì liền đưa anh đi khám ở một bệnh viện nổi tiếng. Bác sĩ đã nói cho anh biết, bệnh của anh là do anh hít quá nhiều oxy. Anh nghe thấy vậy liền cười nói, thế thì tôi phải làm thế nào? Bác sĩ nói, khi anh cảm thấy thở khó khăn, tim đập nhanh thì anh có thể ốp một túi bóng vào mồm rồi ngừng thở bác sĩ đã cho anh một túi bóng và anh về làm theo lời chỉ dẫn của bác sĩ. Kết quả là anh lại thở và nhịp tim lại đập bình thường, cổ họng không còn đau nữa. Anh trở thành một người vô cùng lạc quan, vui vẻ. Từ đó mỗi lần bệnh tái phát anh lại ngừng thở một lát để mọi cơ quan trong cơ thể phát huy bình thường. Vài tháng sau anh không còn sợ hãi nữa, triệu chứng bệnh cũng biến mất. Từ đó về sau anh không còn phải đi khám bác sĩ nữa. Triết lý nhân sinh, mọi người đều cảm thấy rằng cơ thể mình không thể trụ vững được, đó là vì căn bệnh tâm lý. Giữ cho tinh thần được vui vẻ rất có ích cho việc cơ thể mạnh khỏe. Không sợ thì mới có hy vọng, bạn phải đối phó với khó khăn như vậy đấy và đối phó với bệnh tật cũng phải như vậy. Câu chuyện Bạn có quyền làm chủ cuộc sống của mình. Bác sĩ Simonson nói, bạn có quyền làm chủ cuộc sống của mình nhiều hơn bạn tưởng tượng rất nhiều. Dù là căn bệnh ung thư ác tính khó chữa thì cũng có thể nằm trong lòng bàn tay của bạn. Ông còn nói, trong thực tế cho thấy, bạn có thể vận dụng sức mạnh của tâm hồn để quyết định cần có phẩm chất cuộc sống như thế nào. Bác sĩ Kê là một bác sĩ chuyên khoa chữa trị cho những bệnh nhân đang bị ung thư ở giai đoạn cuối. Một lần anh phải điều trị cho một bệnh nhân bị ung thư vòm họng 61 tuổi. Lúc ấy do bị ảnh hưởng bởi bệnh tật nên cơ thể người bệnh giảm cân rất nhanh, gầy gò chỉ có 40 kg, tế bào ung thư phát triển quá nhanh nên không thể ăn uống nổi. Bác sĩ Kê đã nói với người bệnh rằng mình sẽ dốc hết sức để chữa bệnh cho bệnh nhân, giúp người bệnh chống chọi được với bệnh tật hiểm ác. Đồng thời hàng ngày cũng nói rõ cho bệnh nhân biết tiến độ chữa trị, tình hình phản ứng của cơ thể bệnh nhân đối với phát đồ điều trị khiến cho bệnh nhân hiểu rõ được bệnh tình, giảm bớt được sợ hãi và hợp tác tốt với bác sĩ. Kết quả chữa trị đã tốt đến mức không thể tưởng tượng nổi. Bác sĩ kê cho rằng bệnh nhân này đúng là một bệnh nhân lý tưởng, vì hoàn toàn phối hợp với những lời dặn dò của bác sĩ khiến cho quá trình chữa trị tiến hành rất thuận lợi. Bác sĩ Kê đã dạy cho người bệnh nhân này cách biết vận dụng trí tưởng tượng, tưởng tượng đại quân bạch huyết cầu trong cơ thể mình đang chiến đấu ngoan cường với những tế bào ung thư ương bướng, cuối cùng đã chiến thắng được những tế bào ung thư ác nghiệt đó. Kết quả là hai tuần sau, các bác sĩ đã ngăn chặn được sự phá hoại của các tế bào ung thư, chiến thắng thành công căn bệnh ung thư. Với thành quả chữa trị kiệt xuất như vậy thì ngay cả bác sĩ Kê cũng cảm thấy vô cùng ngạc nhiên. Thực ra, bác sĩ Kê đã vận dụng biện pháp tâm lý để chữa trị cho người bệnh ung thư này, như vậy mới có được hiệu quả chữa trị công như vậy. Triết lý nhân sinh, mọi người đều cảm thấy rằng cơ thể mình không thể trụ vững được, đó là vì căn bệnh tâm lý. Giữ cho tinh thần được vui vẻ rất có ích cho việc cơ thể mạnh khỏe. Không sợ thì mới có hy vọng, bạn phải đối phó với khó khăn như vậy đấy và đối phó với bệnh tật cũng phải như vậy. Câu chuyện Hãy biến khuyết điểm thành cơ hội phát triển bản thân mình. Ngoại trưởng Philippines vào những năm 1930 là một người có chiều cao khiêm tốn, tính cả đế giày ông mới cao có 1,63m. Trước kia cũng giống như những người khác, ông rất xấu hổ, tự ti về chiều cao của mình. Khi còn trẻ, ông cũng đã thử đi những đôi giày đóng đế thật cao, nhưng biện pháp này khiến cho ông khó chịu về cả tinh thần và thể xác. Ông thấy mình như vậy là dối mình dối người nên đã vứt bỏ những đôi giày đế cao đi. Sau này trong cuộc đời ông có biết bao nhiêu là thành công lại gắn liền với thân hình thấp bé của ông. Như vậy có thể nói rằng, hình dáng thấp bé đã thôi thúc ông thành công. Thậm chí ông còn nói, tôi mong ước đời đời kiếp kiếp được làm người lùn. Năm 1935, rất nhiều người Mỹ không biết ông là ai. Khi ấy ông đã nhận lời mời của trường đại học SM sang nhận học vị vinh dự và phát biểu. Hôm ấy, Tổng thống Roosevelt cao to cũng tham dự và cũng đứng ra phát biểu. Tuy thấp bé nhưng trí tuệ của ông chẳng kém gì những người cao to khác. Mọi người vô cùng khâm phục ông. Năm 1945, Hội nghịch lập Liên Hợp Quốc được tổ chức tại San Francisco. Ông đã dẫn đầu đoàn đại biểu của chính phủ Philippines tham dự hội nghị này. Các trưởng đoàn tham dự hội nghị đều đứng lên phát biểu, bao gồm cả ông. Những người phát biểu đều có chiều cao hơn ông một chút. Đợi mọi người yên lặng thì ông nói nghiêm túc, chúng ta hãy coi hội trường này như là chiến trường cuối cùng nhé. Khi ấy cả hội trường bỗng lặng im và rồi nổ lên tiếng vỗ tay vang dội. Cuối cùng ông đã kết thúc bài phát biểu của mình bằng phòng tuyến không thể phá vỡ nổi là tôn trọng, tư tưởng và lời nói có sức mạnh hơn nhiều so với súng đạn, đó chính là phòng tuyến giúp đỡ và tha thứ cho nhau. Toàn hội trường đã vang lên những tiếng vỗ tay. Sau này ông đã phân tích rằng, nếu người cao nói những lời như vậy thì người nghe chỉ vỗ tay lẹt đẹt không thật lòng, nhưng lúc ấy đất nước Philippines của chúng tôi mới thành lập được có một năm, bản thân tôi lại là người lùn, nên đã có hiệu quả hết sức bất ngờ. Từ ngày hôm ấy đất nước Philippines bé nhỏ đã có đủ tư cách quan trọng trong Liên Hợp Quốc. Qua chuyện này, ông cho rằng thấp cũng có ưu thế trời ban so với người cao. Hoặc đầu người thấp luôn bị mọi người coi thường, nhưng có biểu hiện thì luôn làm cho mọi người ngạc nhiên, khâm phục. Trong mắt mọi người thành công ấy vô cùng to lớn, dù là một chuyện bình thường thì cũng thấy đó là kinh thiên động địa. Messi một cầu thủ bóng đá có chiều cao khiêm tốn, nhưng không cần nhắc nhiều về khả năng chơi bóng của anh ta. Thế bạn có khuyết điểm gì? Triết lý nhân sinh, cho dù bạn có khuyết điểm nhưng đừng lo bạn vẫn có cơ hội thành công. Chỉ cần bạn dám thừa nhận khuyết điểm của mình, cố gắng tích cực vượt qua những khuyết điểm thấy thì có thể chuyển hóa nó thành cơ hội phát triển bản thân mình. Xin chân thành cảm ơn. Hẹn gặp lại ở bài viết sau.